chứ mà đi với nó như thế à à, à có ui có cả thằng blitz anh em ạ ờ ui sao rồi sao là sao lớp một đến lớp năm là còn chưa sợ à thế à? à thế làm sao mà nếu như bạn có nhu cầu mua pc linh kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất đừng ngại ngần đến ngay given nhé xin cắt tải đéo cho để dành like ui tôi thích kệ tôi bạn ơi nói không có nghe cơ bản cơ bản mấy ông này không hiểu mình nói mà mấy ông này không nghe anh em hiểu không mình nói mình mình hướng dẫn cho anh em cách làm nhưng mà anh em đéo nghe anh em cứ xin link link có đâu không có link năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả link đâu ra không có link tức là khi mà ví dụ một ngàn người một ngàn người đăng ký cái uh, test trước ở ở CH Play á, thì nó chỉ được tầm khoảng 100 người được mail thôi anh em hiểu không tức là hên xui đầu cứ đòi lin lin đéo đâu mà có lin có lin cứ đòi có lin thì ai mà cho ông được thì có lin đâu mà cho đầu lao thực sự đi ra đi ra đi ra đi ra khỏi đấy để để để tao đi ra đi ra rồi luôn bị thế tôi đi rừng cho rồi mày, sao mà mày ca hết ăn được nó đi ra đi đúng rồi đúng rồi đi chỗ khác <laughs> sao mà cái anh hiểu được phải thách đấu ở bên pc đấy tôi đố mấy ông nó lát hít lại tôi luôn đố mấy đố, đố thằng lái xe lát hít lại tôi đấy surprise úi giỏi sao bro úi giỏi trên thách đấu qua mà anh em lát hít nó phải khác nếu mà thằng Nasus mà như này á có thể chắc là mình đi ram chắc là mà mình vào đi ram quá chứ mà đi với nó như thế à à có có ui có cả thằng Blitz anh em ạ à. ờ sao rồi sao là sao lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ à thế à à thế làm sao mà à à giữ lại giữ lại quy à giữ lại quy à <laughs> ui rồi ui rồi rồi biết chơi đó biết chơi đó biết play game đó nói chung là có biết play game ui ui ui ui ui không lại không lại không lại không lại không lại không lại không lại không lại không lại không lại không lại ghê quá ghê quá căng quá tao chơi mày luôn tao có đồ rồi sao bro úp úp úp sao uhm anh em biết không muốn mà để pro á ôi ôi ôi rồi thằng này thiêu thân rồi từ từ từ từ anh em từ từ anh em sao ui không được rồi không được không được, không được không với được em đâu rồi em đâu rồi hả xe cắt đồ tóc biến à mới tới được ui ui ui chạy à từ từ từ từ anh em hồi chiêu anh em chạy à chạy à chạy hồi chấm sao Úi rồi, giết hết, giết hết, giết hết, càng hết Ủa rồi giờ sao? À, bro Ui, ui, ui Ui, không được rồi Cái này lên cái ờ, vũ điệu anh em nhá Lên vũ điệu, lên vũ điệu, khỏe lắm <laughs> phải nhân phẩm úi rồi úi rồi úi rồi úi rồi úi rồi úi rồi thật <laughs> chạy à chạy à úi rồi úi rồi úi chạy để làm sao được hả em ơ ui chiến à chiến à úi rồi úi rồi bạn này bạn này bạn này xin lỗi xin lỗi xin lỗi Cả bạn luôn, cả bạn luôn, cả bạn luôn Em chạy, em chạy Ui, không được, không được rồi Quả đấy mà giết người luôn thì, thì bại quá xoay tay ui không xoay tay kịp không có xoay tay kịp à quả đấy xoay tay kịp là giết luôn anh em ạ bật được thì nói làm cái gì hả mấy ông sao sao bro sao bro sao bro ui rồi tóc biếng thế nào mà được không biết có bao giờ có bảng chính là bảng chính thì mình nghĩ chắc khoảng tầm tháng 12 ở Việt Nam à không ở Việt Nam ra beta thôi chứ mà bảng chính thì chắc là sang năm có thể cái này hên xui anh em ạ mình chưa biết chưa biết chưa biết nói chung là bây giờ cứ à, cứ test anh em cứ tập đánh đi rồi mai mốt mà về Việt Nam ra thì chơi không ra ở Việt Nam thì chơi ngon rồi tôi khỏe lắm tôi khỏe lắm tôi khỏe lắm bây giờ nha về đóng cái giác hồi sinh nhá đóng giác hồi sinh với một cái thanh tẩy đó là bên nói bên nói phun tiền rồi cái giác hồi sinh đâu rồi ta giác hồi sinh đâu rồi rồi bên phun rồi phun đồ à ok bây giờ mình ít nhất là mình phải cân 4 à, không cân 3 đi cân 3 đi cho gì? bèo lắm là phải cân 3 đây đây đây đây đây tao tới tao tới tao tới tao tới tao tới tao tới tao tới tao tới tao tới tao tới tao tới chuyển thần tới đi anh em ơi chuyển thần tới chuyển thần tới <laughs> mà ghế đúng kiểu chiến thần tới luôn á <laughs> ai lùi lùi lùi lùi rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm anh em ơi on my way anh em ơi khô gà khô gà vẫn còn nghe em ơi hôm nay uh, hết lũ rồi ờ, anh em nào đặt uh, đồ ăn và cái cứ uh, nhắn tin giúp mình với nha anh em em nào đặt cô gà hay là heo gì đấy cứ nhắn tin facebook giúp mình nha hết bảo rồi bây giờ ship ok lại hết rồi nha anh em bây giờ phun đồ lên gì ta bây giờ chỉ có em thôi đúng không ê nó ăn baron kìa nó ăn baron kìa tụi mày tụi mày tụi mày ơi baron tụi mày ơi lu lu let's go let's go đây chiến thần tới chiến thần tới đúng rồi sao sao sao sao cộng hồi sinh cộng giá hồi sinh quy nội quy nội lên nhà lên nhà lên nhà lên nhà nó lên nhà nó quy nội quy nội Ê, hình như hình như dắt của mobile nó không có đu mắt được anh em ạ nó chỉ đu lính thôi nó chỉ đu lính được thôi chứ không có đu mắt được vui nói đây quê bro